2 ngày mùng 4 tháng 1 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé. Hàng ngày thì mình có làm video cho các bạn tham khảo thì hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết cũng như là chất xám mình bỏ ra để ngồi soi cầu chốt số cho các bạn. Nên là ai đi qua video các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các bạn các bạn hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Đó để ủng hộ tinh thần cho mình và đặc biệt là hiện nay là có rất nhiều những cái kẻ xấu họ đang uh, giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình nên là các bạn hãy uh, hãy để ý tỉnh táo lên nhé để uh, tránh bị những cái kẻ xấu họ lợi dụng và họ lừa đảo thế các bạn hãy nhớ duy nhất là cái kênh của mình uh, mình chỉ dùng duy nhất một số zalo đó là 0963236194 thôi các bạn ạ đó còn bây giờ thì mình sẽ đi uh, uh, điểm lại kết quả cho các bạn ngay bây giờ nhé thế giải đặc biệt thì hôm nay ra 49 nhất to thì ra 43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 49 của ăn Bạch Thủ VIP 80 năm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 đây, ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn được thủ đô 55 Thì ngày mai 55 cũng là lỗ tưng bừng rực rỡ rồi Đó, thì đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về lên đỉnh núi rất là cao Bởi vì là Zalo thì cũng đã ăn thông khá là nhiều ngày rồi Và Zalo thì cũng đang vào cái cầu đỏ ấy Thì các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số là đang xa bờ muốn tham khảo những cái số kín số vip với các khả năng ăn cao thì các bạn à, hãy liên hệ với zalo của mình nhé đấy à, Zalo à, của mình là 0963236194 mình sẽ nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình vì sao mình khuyên các bạn nên vào Zalo lấy số nhá bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có nhiều thời gian soi cầu hơn này mình có thể làm à, sàng lọc lại này à, để tìm ra được những cái con số mà à, đặc biệt đó là những con số kín nhá, khả năng giam số không có thì mình có thể là đưa các bạn về bờ bến một cái cách an toàn hơn ở trên video rất là nhiều thì à, đây còn bây giờ thì mình sẽ đi đi soi cầu ngày mai cho các bạn ở trên video nhé Ngày mai ngày mùng 4 tháng 1 mình sẽ bắt cho các bạn đẻ chạm 1 và chạm 9. Đọc chủ đề sẽ là 1991. À, còn cái um, cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 11 010 141 151 181 99 090 292 494 898 Đọc chủ đề sẽ là 1991 và bạch thủ vip là 0990 Đó thì trên đây mình đã là soi cho bạn cái con số rất là đẹp rồi Thì các bạn mà trùng màu với mình này Thích những con số này thì các bạn chơi nhá Còn nếu không thì các bạn xem để tham khảo này Xem cho vui thôi Chứ mình cũng không bắt ép các bạn phải theo mình Và các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn nữa Thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963 236 194